Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em Phúc giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà một trệt 3 lầu nằm ở phường Thạnh Xuân, quận 12 Vị trí của căn nhà thì cách đường quốc lộ 1A khoảng 500m Và về ờ, trung tâm ủy ban ờ, hành chính quận 12 chưa tới 1km Qua gò dấp thì khoảng 500m ờ, Và từ vị trí căn nhà chúng ta đi ra sân bay khoảng 7km nha quý vị Căn nhà của chúng ta đã có sổ hồng riêng và được chủ hoàn công đầy đủ và đây là sổ hồng của ờ, căn nhà công năng sử dụng của căn nhà là một phòng khách một phòng bếp 4 phòng ngủ một phòng thờ một sân phơi căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 4 dài 12 tổng diện tích là 48 m được gia chủ gửi bán là 5,5 tỷ chúng ta có thể gặp trực tiếp với chủ để thương lượng giá và bây giờ Phúc sẽ quay ờ, đường trước nhà cho quý vị xem nhé đường trước nhà chúng ta là đường nhựa khu ờ, dân cư ở kính thuận lợi cho chúng ta mở văn phòng, spa, tiệm nail thì rất là tuyệt vời. Đường nhựa có chiều ngang là 8 m, hai làn xe ô tô né nhau. Khu dân cư ở kính rất là đông. Khu vực này chúng ta buôn bán kinh doanh thì rất là ok nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào căn nhà để tham quan căn nhà. Phía trước chúng ta có một lớp cửa sắt. Và bên trong chúng ta có thêm một lớp cửa nhôm sunfa kính à, cường lực 10 ly và đây là bên trong của căn nhà bên trên là hệ thống thạch à, cao và đèn trần đèn led phía bên trái cũng được gia chủ à, trang trí chúng ta một bức tranh mã đáo thành công mong cho quý vị làm ăn được phát tài tông màu chủ đạo của căn nhà là trắng vàng tạo sự ấm cúm và sang trọng cho căn nhà và đây là khu vực cầu thang cũng được gia chủ trang trí một cái tủ rượu nhỏ và những cái học ờ, kế bên để chúng ta để đồ và ờ, vật dụng và đây là khu vực ờ, phòng bếp đi thẳng tới cuối nhà là bên phải chúng ta có một lavabo để vệ sinh và bên trái là một nhà vệ sinh được chủ ốp gạch và phun tường à, một lần nữa chúng ta nhìn lại không gian phòng bếp rất là rộng và thoáng nha quý anh chị kệ bếp của chúng ta được gia chủ lót đá qua cương màu đỏ rất là đẹp và gia chủ cũng đã lót cho chúng ta thêm một cái bếp điện từ âm rất là đẹp và sạch sẽ nha tiếp tới là chúng ta có một cái bồn rửa chén rất là to bằng inox 304 chống rỉ sét toàn bộ hệ thống ờ, tủ bếp được làm bằng ờ, gõ đỏ rất là bền và chắc chắn theo thời gian bây giờ Phúc sẽ ờ, tiến lên lầu 1 đây là cầu thang được chủ lót đá bằng đá hoa cương đỏ kế bên là tay vịn bằng gỗ gõ đỏ và hệ thống ờ, bảo vệ là kính cường lực 10 ly và đây là tầng 1 của ngôi nhà tầng 1 của nhà chúng ta thì có hai phòng ngủ hai toilet toàn bộ ờ, cửa phòng của chúng ta được gia chủ làm bằng gỗ gõ đỏ hết nha quý vị bây giờ chúng ta tham quan ờ, phòng ngủ thứ nhất cũng đây là toilet cũng đầy đủ các thiết bị cần thiết lavabo vòi tắm hoa sen và kiến đây không gian của à, phòng ngủ thứ nhất nằm ở lầu 1 cũng trần thạch cao và đèn led phía trên và phía trước chúng ta có một tấm rèm trước à, phòng ngủ chúng ta có một ban công đưa ra là một mét để à, chúng ta có thể ra ngắm cảnh và bây giờ chúng ta sẽ qua tham quan phòng ngủ thứ hai ở tầng 1 cũng nhà vệ sinh phòng ngủ và có một cái giếng trời có cửa sổ để chúng ta lấy gió lấy sáng phòng ngủ thứ hai thì cũng đầy đủ các ờ, thiết bị cần thiết lavabo và tắm hoa sen và cũng được gia chủ ờ, dán gạch phun ờ, tường rất là sạch sẽ nha quý vị và đây là cầu thang thông lên tầng 2 và bây giờ theo chân phúc chúng ta sẽ lên lầu 2 để tham quan nha quý vị đây là phòng ngủ số 3 nằm ở lầu 2 cũng à, nhà vệ sinh riêng cũng à, đầy đủ các vật dụng cần thiết và không gian à, phòng ngủ số 3 nằm ở lầu 2 cũng trần thạch cao đèn led và rèm cửa và ban công phía trước phía trước thì lan can thì được chủ làm bằng lục bình à, sơn nước cửa thì làm bằng sunfa kính cường lực 10 ly xung quanh uh, dân ở kín hết nha quý vị và bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ số 4 ở lầu 2 phía dưới thì được à, gia chủ lót gạch giả gỗ rất là đẹp phía trên là trần thạch cao và hệ, thống đèn led nhà vệ sinh phía bên phải là cửa sáng à, cửa lấy gió lấy sáng cũng đầy đủ các vật dụng cần thiết của một nhà vệ sinh đây là cửa sổ giếng trời để lấy gió lấy sáng nha quý vị sẽ quay đây nhìn xuống phía dưới một cái giếng trời lấy à, gió và lấy sáng phía trên những thanh sắt để giúp chúng ta bảo vệ ngôi nhà và bây giờ chúng ta sẽ tiến lên uh, lầu 3 lầu cuối cùng của căn nhà một phòng thờ và một uh, sân thượng phía sau phía trên cũng được gia chủ lắp một miếng kiến và sắt để lấy sáng và khung sắt thì để bảo vệ cho căn nhà của chúng ta đây không gian ờ, phòng thờ rất là rộng rãi rồi chúng ta để ờ, thờ cúng ông bà tổ tiên do nhà này chủ chưa ở nên không có để thờ cúng gì hết phía trước chúng ta cũng là rèm cửa và ban công đây chúng ta nhìn ra xung quanh trước chúng ta cũng có ban công 1 mét nha quý vị căn nhà có diện tích là 4 x 12 một dệt 3 lầu 4 phòng ngủ à, cũng đã được Phúc review xong. Phúc à, xin kết thúc video tại đây. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ theo Phúc và để được à, gặp chủ và xem căn nhà và đưa ra cái giá mà mình mong muốn với chủ. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm về nhà và đất bất động sản ở à, quận 12. Xin cảm ơn. Xin chào quý anh chị.